Một cảnh sát Việt Nam tử vong khi rượt đuổi người dân ra đường sau 18 giờ. Một thượng úy công an Việt Nam vừa bị tai nạn tử vong ở thành phố Hồ Chí Minh trong lúc truy đuổi một người dân ra đường sau 18 giờ, thời điểm bị cấm ra đường theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, vừa được gia hạn thêm 14 ngày kể từ 2 tháng 8 áp dụng ở thành phố này. Báo chí Việt Nam dẫn thông tin từ phía công an cho biết, vào khoảng 18 giờ 55 phút tối 2 tháng 8, tổ công an phòng chống COVID-19 của phường 10 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh phát hiện anh Hứa Hán Võ ra đường vi phạm quy định giới nghiêm nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính, nhưng anh Võ quay đầu xe bỏ chạy. Một thành viên trong tổ công tác, Thượng úy Thê, sinh năm 1992, cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận 6 đã dùng xe máy cá nhân để truy đuổi anh Võ. Trong lúc rượt đuổi, xe của cán bộ công an đã lao lên vỉa hè, tông vào tường nhà dân, khiến Thượng úy Thê tử vong trong lúc được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Vụ việc đang gây xôn xao trên mạng xã hội khi một số tờ báo, trong đó có tuổi trẻ, dân trí, ban đầu dẫn thông tin từ công an nói rằng anh Võ đã đạp đầu xe của cán bộ công an khiến xe ngã xuống đường, làm cho cán bộ công an này hy sinh. Tuy nhiên các đoạn video từ camera ở nhà dân gần đó được đăng lên mạng xã hội và trên một vài tờ báo sau đó cho thấy hai chiếc xe cách nhau vài mét và xe của viên công an bị mất lái nên đâm vào nhà dân. Anh hứa hắn võ sau đó đã đến cơ quan công an trình diện và khai báo vụ việc. Blogger Nguyễn Ngọc Già, người thường viết về các vấn đề chính trị và nhân quyền, bày tỏ bất bình trên Facebook về cách công an và báo chí vu oan cho anh Võ, đồng thời lo ngại cho số phận của anh Võ sẽ giống như tử tù Hồ Duy Hải phải nhận đại tội nếu bị tra tấn trong lúc bị giam giữ. Trong khi đó, luật sư Nguyễn Duy Bình từ Sài Gòn cho rằng, căn cứ theo video thì thấy cuối video hai xe cách xa nhau và hình như cảnh sát tự ngã. Ông đề nghị cơ quan chức năng nên điều tra xác định rõ. Cập nhật thông tin về vụ việc vào tối 3 tháng 8, báo Công an thành phố Hồ Chí Minh nói sau khi Hứa Hán Võ đến trình diện vào 21 giờ 40 cùng ngày qua test nhanh, Võ dương tính với chất ma túy và cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 6 tạm giữ hình sự Hứa Hán Võ về hành vi chống người thi hành công vụ để tiến hành điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Kể từ khi các quy định phòng chống dịch COVID-19 được áp dụng tại các địa phương, nhiều vụ tranh cãi thậm chí xô xát đã xảy ra giữa người dân và lực lượng chức năng khi người dân bất đồng và bất bình về chính quyền về quy định chỉ ra đường trong trường hợp có việc cấp thiết. Hồi tháng trước, chính quyền ở Nha Trang phải chịu chấn chỉnh cách làm việc, trả lại xe và giấy tờ cho một người dân sau khi mạng xã hội đã đồng loạt lên tiếng, chỉ trích về một tổ công tác tại đây tịch thu xe máy và giấy tờ của người này vì lý do ra đường trong trường hợp không cần thiết. Anh này đã đi mua bánh mì và nước uống, nhưng tổ kiểm tra cho rằng đây không phải là mặt hàng thiết yếu để đi ra khỏi nhà. Vụ bánh mì vừa xin lỗi vừa săn người tố cáo – Ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó Chủ tịch phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa mới tìm đến công trường xây dựng dự án Vega City để xin lỗi anh Trần Văn Em, người từng bị ông lúc còn là trưởng ban phòng chống dịch của phường chặn lại vì dám ra ngoài mua bánh mì dù bánh mì không phải là lương thực, thực phẩm. Tuy vẫn là một nhưng ông Thọ hôm 22 tháng 7 khác xa ông Thọ hôm 18 tháng 7. Ông Thọ hôm 22 tháng 7 công khai tự kiểm chân thành tạ lỗi với người thanh niên lam lũ mà trước đó 4 ngày bị ông nạt nộ dạy bảo về cách nhận biết lương thực thực phẩm thiết yếu cả ở ngoài đường lẫn ở trụ sở chính quyền phường. Lần này ông Thọ còn mang nước yến đến tặng cho anh em chứ không tạm giữ xe, không yêu cầu nơi anh em làm việc đuổi anh ra đường vì dám tranh cãi với ông thế nào là lương thực thực phẩm. Trước khi ông Thọ đến xin lỗi tặng quà cho anh em, Thường trực tỉnh ủy Khánh Hòa đã chỉ đạo thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang kiểm điểm và xử lý nghiêm sai phạm của ông Thọ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng nhập cuộc, Chủ tịch Khánh Hòa cho biết đã chỉ đạo thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang kiểm điểm, xử lý nghiêm sai phạm của ông Thọ. Chủ tịch Nha Trang tuân lệnh viết thư xin lỗi anh em, Xin anh em nói riêng và nhân dân nói chung thông cảm và chia sẻ. Sở dĩ cả hệ thống chính trị, tỉnh ủy Khánh Hòa, thành ủy Nha Trang lẫn hệ thống công quyền, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang đồng thanh nhìn nhận sai phạm của đảng viên, viên chức thuộc quyền, rồi chỉ đạo kiểm điểm, viết thư xin lỗi, hứa hẹn xử lý và trên thực tế đã cách chức trưởng ban phòng chống dịch phường Vĩnh Hòa của ông Thọ là vì các video clip do ông Thọ tự thực hiện đột nhiên xuất hiện lan tràn trên mạng xã hội khiến công chúng nổi giận. Xét về bản chất, việc công bố, chia sẻ những video clip liên quan tới scandal bánh mì chính là những hình thức tố cáo, những phát ngôn hành vi sai trái của công chức, viên chức, dân cử, không những được hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam khuyến khích mà còn cam kết bảo vệ người tố cáo bằng nhiều quy định pháp luật khác nhau. Tuy nhiên song song với việc thực hiện hàng loạt những động tác để dân chúng hạ hỏa, các hệ thống này đang hỗ trợ ông Thọ truy tìm người đã đưa những video clip ấy lên Internet. Tin mới nhất cho biết ông Thọ đang làm việc với công an để xác định ai đăng tải các video clip lên mạng xã hội. Những video clip do ông Thọ tự thực hiện được xác định là chỉ gửi cho lãnh đạo công ty tại công trường Vega City ở phía bắc thành phố Nha Trang nhằm xử lý anh Trần Văn Em với lỗi ra đường không cần thiết theo chỉ thị 16. Chỉ thị Thủ tướng, ông Thọ và lãnh đạo công ty đã được gửi video clip cùng khẳng định họ không phải là người đưa các video clip lên Internet. Công an đang tiếp tục điều tra thi nhau lên tiếng thừa nhận sai phạm của đảng viên, viên chức, thuộc quyền, thi nhau chỉ đạo kiểm điểm, viết thư xin lỗi, hứa hẹn, xử lý nghiêm túc, cùng lúc với việc điều động công an ráo riết điều tra xem ai đưa các video clip do ông Thọ tự quay lên Internet gây ra scandal bánh mì có khác gì vừa xin lỗi vừa rút dao ra để tìm trị người tố cáo. Sau khi xin anh em nói riêng và nhân dân nói chung thông cảm chia sẻ, rồi cách chức trưởng ban phòng chống dịch phường Vĩnh Hòa của ông Thọ, vừa nhát thấy nhiều người trong số nhân dân hỡi lòng hỡi dạ, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở Khánh Hòa không chỉ tăng tốc truy lùng người tố cáo mà còn đổi giọng. Bảo dư luận vừa lắng, ông Trần Văn Đông, bí thư phường Vĩnh Hòa đã nêu nhận định thế này về đồng chí Thọ với báo giới. Ông Thọ chưa bao giờ có biểu hiện lớn tiếng hay hống hách với ai, làm việc năng nổ và tốt. Có những khuyết điểm của phường tồn tại gần 2 năm, trải qua 4 nhiệm kỳ, không khắc phục được nhưng anh Thọ về là giải quyết được. Trong công tác phòng chống dịch của phường Vĩnh Hòa, anh Thọ là cán bộ đóng góp rất quan trọng, giữ cho phường không có thêm ca nhiễm COVID-19. Phải thấy những ưu điểm, những điều mà anh ấy đã đóng góp cho công tác phòng chống dịch. Đêm hôm khuya khoắt bám trụ ngoài đường, vỉa hè, tuần tra kiểm soát người ra đường không cần thiết, chống dịch bệnh lây lan. Mấy tháng nay, có nhiều ngày, anh Thọ ra phường ở nhằm có thời gian thực hiện công tác chống dịch. Con cái cha mẹ ở nhà ốm đau đều giao cho vợ lo toàn, gắng sức cùng anh em hoàn thành nhiệm vụ được giao, làm cả ngàn việc tốt thì ít ai nhớ chứ sai làm một lần là tai tiếng ngay. Ngoài hai video clip liên quan đến việc nạt nộ, dạy dỗ anh em, thậm chí chưa hạ giận vì anh em vì dám cãi không chấp nhận, bánh mì không phải là lương thực, thực phẩm nên gửi video clip gây áp lực để chủ doanh nghiệp đuổi anh em. Đã có ai đưa lên Internet những video clip, trong đó có clip ghi lại cảnh ông Thọ dẫn một tổ công tác đến lập biên bản tạm giữ giấy phép kinh doanh của một lò bánh mì ở vườn Vĩnh Hòa vì dám bán bánh mì cho người khác mua mang về nhà. Trong một video clip khác, người ta thấy ông Thọ và tổ công tác của ông xông vào một căn nhà đang ăn cơm tra xét ai là chủ quán. Khi các thành viên trong nhà phản ứng vì làm như thế là xâm nhập bất hợp pháp, tổ công tác cạch vấn tại sao không mang khẩu trang, bị nhiều người trong nhà chửi như tát nước, ai có thể mang khẩu trang khi ăn cơm. Tại sao lại tự tiện xông vào nhà tìm chủ quán, tự tiện quay phim, chụp ảnh, bắt lỗi, không mang khẩu trang, tổ công tác đuối lý nên rút êm. Ít nhất ông Trần Văn Đồng, bí thư phường Vĩnh Hòa cũng đúng ở hai điểm khi lên tiếng bảo vệ đồng chí đồng đội của ông. Thứ nhất, có những việc nhiều người giải quyết không được trong nhiều năm, phải có những người như ông Thọ mới giải quyết được. Người tâm tính hiểu biết ở mức bình thường làm sao được những việc như ông Thọ. Thứ hai, ông Thọ đã làm được cả ngàn việc tốt, chỉ sai làm một lần, dường như tỉnh Khánh Hòa, thành ủy Nha Trang, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang cũng nhất trí Sai lầm không nằm ở chỗ nhận thức, hành vi của ông Thọ mà ở chỗ để các video clip của ông Thọ tự ghi như một cách lưu lại chiến công xuất hiện trên Internet. Cũng vì vậy, cả hệ thống mới vừa xin lỗi vừa săn tìm người tố cáo. Cứ ngắm mà xem, đâu chỉ có Khánh Hòa nhìn và hành xử như thế, đó mới là điều thật sự đáng sợ.